Vậy thì chúng ta đi vào phần 1 đó là định nghĩa về liên kết cộng hóa trị. Các em thân mến, liên kết cộng hóa trị của chúng ta thực tế cũng là một loại liên kết hóa học mà thôi, nhưng nó có một số đặc điểm như sau. Liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp E dùng chung. Được chưa ạ? một hay nhiều cặp e dùng chung. Vậy thì khi chúng ta làm đến đây rồi thì giống như tất cả các nội dung khác mà thầy Duy hay lưu ý với chúng ta, đó là khi chúng ta nghiên cứu về các nội dung mà có tính tương đồng thì chúng ta luôn luôn là phải đặt các nội dung đó theo cái hình thức là so sánh và đối chiếu. Và khi người ta nói về cái khái niệm về liên kết cộng hóa trị như thế này thì chúng ta cũng đừng quên là gắn cái khái niệm này với liên kết ion các em nhé. Liên kết ion được hình thành giữa uh, hai nguyên tử đúng không hay nhiều nguyên tử bằng cái sự cho và nhận e cho và nhận e ví dụ như nguyên tử này nguyên tử a đang có xu hướng là phải nhường e đi đúng không ạ nguyên tử a đang có xu hướng nhường e đi thì nguyên tử b có xu hướng nhận e vào và khi đó chúng ta sẽ hình thành được liên kết người ta gọi đó là liên kết ion các em ạ Điểm thứ hai chúng ta cũng lưu ý ở đây nữa, đó là dù là liên kết thuộc loại nào liên kết ion hay là liên kết cộng hóa trị thì cái đích đến cuối cùng của chúng ta cũng là thỏa mãn theo cái quy tắc là quy tắc bát tử hay trong tiếng Anh người ta gọi là quy tắc octet các em nhé. Đấy. Điểm tiếp theo cần phải lưu ý đó là mỗi cặp E dùng chung này thì người ta sẽ được biểu diễn như sau. Đấy. Mỗi cặp E dùng chung này sẽ là một liên kết cộng hóa trị. Đấy. Cái điểm này chúng ta cần phải lưu ý ở trong trắc nghiệm nhé các em nhé. Đấy. Mỗi cặp E dùng chung ở đây người ta nói rằng cặp E đúng không ạ? Cặp E dùng chung chứ không phải cặp E không đại loại như kiểu là không phải cặp E của uh, riêng một nguyên tử nào cả mà đây là cặp E dùng chung thì người ta mới xét đó là một liên kết cộng hóa trị. Cái điểm thứ hai nữa là ở đây người ta xét là xét cả một cặp E chứ không phải là xét một E nào cả. Do vậy chúng ta lưu ý điểm này để nếu như có các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan thì chúng ta cũng có thể là xử lý một cách nhanh gọn các em nhé. Và mỗi một liên kết cộng hóa trị này thì người ta ký hiệu bằng một gạch. Đấy, mỗi liên kết cộng hóa trị này ký hiệu một gạch. Khi các bạn học lớp 10 rồi lên cấp trung học à, phổ thông rồi thì chúng ta hãy quay trở lại trung học cơ sở. Với chương trình lớp 9 chúng ta đã học một số hydrocarbon rồi đúng không nhỉ? Ví dụ như là chúng ta có metan chẳng hạn thì chúng ta chắc chắn còn phải nhớ công thức của metan là gì rồi đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là công thức của metan như sau. Một nguyên tử carbon này Đúng chưa? Và xung quanh nguyên tử carbon nó có bốn liên kết như thế này và liên kết với bốn hydro như thế này. Đấy, được chưa? Liên kết với bốn hydro như thế này. Đấy. Thì lưu ý cho thầy điểm này đó là khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ viết nó cụ thể và viết như thế nào